tình yêu là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ là khoảnh khắc say sưa lúc chuyện trò là mong nhớ từng đêm dù em đang ngủ nhưng anh vẫn nguyện chờ làm một tách cà phê vào buổi sớm đưa giấc mộng theo vị đắng từng cơn dù đã lâu hay từng tư vừa chớm Anh siết chặt như chưa từng được ôm Anh chẳng cần thiết bao phục cả một ngày tháng tư như trong lời bài hát Bởi tim em đâu phải gần nam cực cũng đâu dễ vụn vỡ như những lâu đài cát Chút yên bình em tự đầu kề vai Gửi hơi ấm hòa quyện vào hơi thở Cứ mặc kệ dù em kể về ai Với son môi nơi em còn trên cổ Anh ví em như một cơn gió mùa Khi cái lạnh đông về đã bị em đánh cắp Em lướt qua cũng đi bao áp lực Khi cứ mãi thổi từ áp cao đến áp thấp Ngước nhìn trời anh chắp tay nguyện cầu Về tương lai không hề có sóng vỗ Để giữa ta chẳng phải là đại ngàn Để nỗi cô đơn lại bị anh tống cổ Vậy tự hỏi tình yêu là gì Hỡi em khi con tim ta vui buồn lắm lúc Đường tình duyên đâu mấy khi dễ dàng Dù một mặt phẳng nhưng vẫn là gấp khúc Vậy thì thôi anh đành phải chấm bút Một thỏ thiếu thời chưa biết gì là yêu Để đến khi có em trong cuộc đời Anh dành tuổi trẻ riêng mình để mà phiêu sang trong bên tôi mình mà tình yêu tựa tuyến phủ đầy mùa have